Chính quyền Việt Nam nhận viện trợ của Hoa Kỳ nhưng vẫn tuyên truyền chống Mỹ. Ngày 10 tháng 7, Hoa Kỳ chuyển 2 triệu vaccine Moderna cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay ngày hôm sau, trang Facebook Trung đoàn 47 được cho là thuộc lực lượng tuyên truyền mạng của quân đội Việt Nam, đăng bài định hướng dư luận rằng số vaccine đó không phải do Mỹ viện trợ. Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch xảy ra. Chỉ riêng đợt bùng phát này tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã ghi nhận gồm 40.000 ca lây nhiễm. Trong khi đó thì tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam lại thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á với chỉ hơn 2% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, hầu hết số vaccine được sử dụng trong chương trình tiêm chủng của Việt Nam là đến từ các nguồn viện trợ trong đó Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai quốc gia đóng góp số lượng vaccine lớn nhất. Số còn lại Việt Nam nhận được thông qua chương trình COVAX. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã gửi cho Việt Nam 500.000 liều vaccine do nước này sản xuất với điều kiện ưu tiên tiêm chủng cho người Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Ngoài vaccine, Việt Nam còn nhận viện trợ tài chính và thiết bị y tế từ Hoa Kỳ để đối chọi với dịch bệnh Tuy đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo với số ca lây nhiễm mỗi ngày lên đến hàng ngàn và nguồn cung vaccine ít ỏi, nhưng hệ thống tuyên truyền của nhà nước vẫn duy trì thái độ tiêu cực với chính quốc gia đang giúp đỡ mình chống lại đại dịch. Chỉ một ngày sau khi Việt Nam nhận được lô vaccine từ Hoa Kỳ, trang Facebook Trung đoàn 47 được tin là thuộc lực lượng 47 của quân đội Việt Nam, truyền đấu tranh trên không gian mạng đã đăng bài phủ nhận rằng việc Hoa Kỳ gửi vaccine cho Việt Nam là hành động viện trợ. Thay vào đó, bài viết còn cho rằng số vaccine này là nghĩa vụ của chính phủ Mỹ trong việc thực hiện cam kết của một thành viên tham gia COVAX. Ngoài ra, một trang Facebook khác cũng được cho là của lực lượng 47 có tên Đồng hành cùng lực lượng 47 vẫn tiếp tục đăng các nội dung chống Mỹ từ cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau làn sóng biểu tình ở Cuba, đến quy trách nhiệm Hoa Kỳ về tình hình bất ổn ở Haiti và rất nhiều nội dung về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một người theo dõi tình hình chính trị Việt Nam cho RFA biết quan điểm của ông về hiện tượng này, bởi vì đối với nhà nước Cộng sản thì điều họ sợ nhất là người dân Việt Nam ngưỡng mộ, ủng hộ hay theo Mỹ về khía cạnh chính trị hay bất cứ lĩnh vực nào, đấy vì đều bất lợi cho nhà nước Cộng sản. Do vậy, mặc dù trên bình diện quan hệ giữa chính phủ hai bên thì chính phủ Cộng sản cố gắng để bắt tay với Mỹ từ vấn đề làm ăn, buôn bán, thương mại hay các lĩnh vực khác. Nhưng nhà nước Cộng sản muốn độc quyền cái đó bởi vì nếu Mỹ đối tốt với người dân Việt Nam và người dân Việt Nam ngưỡng mộ Mỹ thì đến một lúc nào đó sẽ tác động đến xu hướng đòi dân chủ ở Việt Nam. Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Đài thì dù quan hệ giữa hai bên đã cải thiện trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ thái độ nghi ngờ các động thái thiện chí từ Hoa Kỳ. Do đó, vấn đề cao việc đấu tranh ý thức hệ ở trong nước để ngăn chặn việc người dân ngã về phía Mỹ. Việc chính quyền Việt Nam một mặt nhận viện trợ từ Hoa Kỳ, mặt khác lại dò xét và nghi kỵ khi người dân hoặc các tổ chức phi chính phủ nhận được hỗ trợ từ Hoa Kỳ không phải là chuyện hiếm. Mới đây, ở kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng viên độc lập Lương Thế Huy đã bị công kích vì tổ chức nơi ông làm việc nhận hỗ trợ từ chương trình USET của chính phủ Mỹ, trong khi bản thân nhiều bộ ngành của chính phủ Việt Nam cũng nhận được tài trợ từ chương trình này. Hay trước đó chính quyền cũng cáo buộc Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập là nhận tiền từ nước ngoài và kết án tù 4 thành viên của hội này. Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho rằng Chính quyền Việt Nam tỏ ra đề phòng vì Hoa Kỳ vẫn luôn muốn dương cao ngọn cờ tự do, dân chủ thông qua các hoạt động đối ngoại của họ, ông bình luận thêm. Bao giờ cũng vậy, họ vừa mang ơn Mỹ nhưng không muốn người Việt Nam ngã về Mỹ, thế nên mới có những sự tuyên truyền. Nhưng nhớ một điều là họ không bao giờ nhận đấy là họ nói. Chứ bây giờ nếu họ không tuyên truyền thì người dân Việt Nam ngã về Mỹ thì làm sao? Cho nên họ mới có cách của họ để ngăn ngừa chuyện này. Lý do đảng Cộng sản không muốn người dân Việt Nam ngã theo Mỹ, theo ông Lê Thần là vì ngã theo Mỹ, tức là ngã vào con đường tự do, tam quyền phân lập, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, mà đó lại là con đường chết của đảng Cộng sản. Hôm 9 tháng 7, hãng tin Reuters đưa tin Facebook và YouTube gỡ bỏ hàng loạt tài khoản của nhóm thuộc về lực lượng 47 của quân đội Việt Nam do bị cáo buộc thực hiện các chiến dịch báo cáo có hệ thống các bài viết và tài khoản ở hai nền tảng mạng xã hội này do có nội dung chống chế độ. Lực lượng 47 được thành lập vào năm 2016 thuộc quản lý của Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với số quân được cho là hàng chục ngàn người với nhiệm vụ đấu tranh chống lại tư tưởng sai trái trên không gian mạng. Hoạt động chủ yếu là trên mạng xã hội Facebook và YouTube, nhằm vào các nội dung chỉ trích nhà nước. Thói quen giấu giếm làm cho người Cộng sản trở nên phản động. Sau khi thành phố Sài Gòn bị phong tỏa để chống dịch COVID-19, tác giả Yên Khắc Chính của trang Luật Khoa đặt ra một số câu hỏi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những câu hỏi rất hiền lành, đâu là giả, đâu là thật. Chống dịch như chống giặc, nhưng đâu là giặc? Ưu tiên của chính quyền là gì? Dù hiền lành, nhưng nội dung các câu hỏi này cho thấy rõ bản chất rất phản động của chính quyền Cộng sản hiện nay. Đầu tiên, nhà cầm quyền phủ nhận không có phong tỏa, rồi sau đó phong tỏa. Sự giấu giếm thông tin hay nói trắng ra là nói láo dân chúng đưa tác giả đi đến câu hỏi rằng có phải nhà cầm quyền coi dân chúng là giặc hay không? Vì chỉ là giặc thì mới bị đối xử như thế. Nhiều người dân Sài Gòn liên tưởng tới một vụ đổi tiền sau năm 1975 trong vụ này, chiều hôm trước báo chí nhà nước nói rằng không có đổi tiền nhưng sáng hôm sau lệnh đổi tiền được ban bố. Giữ bí mật như một trận đánh, một trận đánh với dân chúng Sài Gòn vừa được bị giải phóng. Thói quen nói láo, giấu giếm, coi dân chúng là đối tượng, là giặc. Như vậy, có gì khác hơn là tính chất phản động, phản lại vai trò của một nhà nước là phải làm đầy tớ cho dân, như những người cộng sản vẫn hay huênh hoang. Một thói quen phản động khác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là xem giới chuyên môn, khoa học không ra gì. Một quan điểm chống lại sự phát triển đặt nền tảng trên khoa học và chuyên môn. Điều này được thấy rõ nhất qua tuyên bố của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy Thành Hồ, rằng ông ta sẽ gặp các nhà khoa học để bàn chuyện chống dịch. Nước tới trồn mới nhảy, đó là nói rằng ông Nên thật sự cần các nhà khoa học khi nước tới trồn, chứ không phải là làm màu, tức là suốt một năm rưỡi qua, từ khi đại dịch hoành hành trên thế giới cho đến khi bùng nổ lên dữ dội ở Việt Nam, ông Nên và các đồng chí của ông không cần khoa học. Quan điểm quản trị quốc gia với chính trị là thống soái, giành quyền lực vào một số thiểu số đảng viên Cộng sản là một quan điểm phản động dẫn tới khoa học và giáo dục Việt Nam hiện nay là một mớ hổ lốn Nhà cầm quyền Việt Nam đã có sự cố gắng trong minh bạch thông tin hồi đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 mới khởi phát. Theo các nhà quan sát độc lập từ báo chí phương Tây và các chuyên gia Mỹ ở Việt Nam, vào lúc đó việc công bố các ca bệnh không giấu giếm. Thế tại sao bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại làm ngược lại? Các thông tin cho chúng ta biết rằng Hà Nội biết khá sớm đại dịch sẽ bùng phát từ cuối năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, mà người anh em kết nghĩa cộng sản của họ là Bắc Kinh lại giấu kín. Hà Nội chuẩn bị khá kỹ lưỡng và biết rằng không thể giấu giếm như thói quen cổ hủ của họ, khi họ không muốn làm phật lòng phương Tây như những người đồng chí phương Bắc. Và cũng có thể đó là một sự hướng thiện nhỏ nhoi trong tiến trình bình thường hóa đời sống xã hội hơn 30 năm nay. Nhưng khi đợt dịch lần thứ tư này bùng phát mức độ dữ dội và mất kiểm soát của nó làm cho nhà cầm quyền Cộng sản hoảng sợ. Và từ hoảng sợ đó, họ quay về với thói quen bí ẩn, giấu giếm là căn cốt của họ. Mà nói cho cùng thì một trong những nguyên nhân của đợt dịch thứ tư này chính là thói huynh hoang, khoác loát, kêu ngạo trước đó của họ. Sự mất kiểm soát làm cho những người cộng sản cầm quyền hoảng hốt và sợ hãi. Sự sợ hãi làm cho họ nghĩ rằng nếu họ nói thật về dự định phong tỏa thành phố sẽ có rối loạn mà họ không thể kiểm soát. Sự sợ hãi này và sự sợ hãi mấy mươi năm về trước trong vụ đổi tiền là giống nhau. Thật ra mô hình cộng sản tức là mô hình nhà nước Lenin, Stalin, Mao, mang trong mình tính chất phản động, chống lại sự phát triển bình thường. Vì thế, đảng Cộng sản ở các nước còn lại như Trung Quốc và Việt Nam có tính chất phản động kể cũng không lạ. Sự việc động trời nhất là vụ đàn áp bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán khi ông này đặt nghi vấn về loại virus mới, giết nhiều người ở Vũ Hán lúc đó và đang lây lan nhanh mà chưa ai biết đó là virus gì. Bắc Kinh tiếp tục giấu giếm khi từ chối hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới về việc điều tra nguồn gốc virus. Cả hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đều hoạt động bí mật trong hàng chục năm đầu đời của họ. Sự bí mật cộng với tính chất phản động của họ làm cho họ luôn có khuynh hướng giấu giếm sự thật. Cách đây gần 30 năm, tôi có đọc một bài đăng trên trang diễn đàn của nhóm Việt Kiều ở Pháp nói về thói quen bí mật này của những người cộng sản, ngay cả khi không còn ai bắt bớ họ nữa, mà chỉ có họ bắt bớ người khác khi cầm quyền. Một điều khác làm tăng tính phản động của đảng Cộng sản đó là họ độc quyền cai trị, không có sự cạnh tranh công khai nào. Điều tưởng đâu hay hóa ra dở vì họ phải cạnh tranh với chính dân chúng của họ. Vì thế họ luôn coi dân chúng là đối tượng cần phải đấu tranh, phải giấu giếm dân chúng mọi điều.